Và trong video ngày nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn các điều ta làm kèo airdrop của dự án Laga Kingdom nha. Và airdrop này là round 2, tức là vòng 2 nha. Đó và ở đây chúng ta sẽ ăn chia 1 triệu đồng token Naga này cũng như là 1.000 đồng token IGO nha. Và thời gian kết thúc của dự án là ngày 15 tháng 2 năm 2022 này. Thì link tham gia Aerobe mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần mềm đoạn ha. Ok để bắt đầu làm Aerobe các bạn nhấn vào nút Start ở góc dưới màn hình này. Ok thì nó này sẽ là một giao diện như này. Ở đây sẽ có 11 bước chúng ta cần làm để hoàn thành Aerobe này ha. Thì ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta làm luôn nha. Đó, thì bước 1 là chúng ta sẽ tiến hành vote bỏ phiếu Laga Kingdom trên solar này các bạn bấm vào đường link này ha ok sau đó các bạn nhấn vào upvote này rồi kế tiếp chọn continue with twitter ha Như vậy thì mình đã vote dự án Laga Kingdom trên Solar thành công. Ok, sau đó các bạn quay trở lại này. Và chúng ta sẽ tiến hành nhập username tên người dùng của tài khoản Solala của chúng ta nha Vậy làm sao chúng ta có thể lấy username tên người dùng tài khoản Solala của chúng ta? Các bạn bấm biểu tượng avatar ở góc bên phải này sau đó các bạn chọn my output nha rồi các bạn quan sát này ở mục dưới tên này a còng hoàng xe chính là username tên người dùng tài khoản solar của mình nhá mình sẽ bôi đen này sau đó sao chép ha rồi quay trở lại và dán vào đây này nhấn enter để gửi này thì như vậy mình đã hoàn thành xong bước một tiếp theo bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành join tham gia vào nhóm telegram group của dự án ha các bạn nhấn vào đường link này kế tiếp nhấn vào join group này sau đó quay trở lại ha và nhấn vào check join group này để tiến hành kiểm tra này rồi, như vậy là mình đã hoàn thành sau hai nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành join tham gia vào kênh Telegram của dự án nha. Các bạn nhấn vào đường link này. Kế tiếp nhấn vào join channel góc dưới màn hình này. Sau đó quay trở lại và nhấn vào check join channel này để tiến hành kiểm tra ha. Rồi bước thứ 4 là chúng ta sẽ tiến hành nhập email đăng ký này. Email của mình là hoàng giangxue@gmail.com này. Sau đó nhấn enter đổi đổi ha. Tiếp nữa thì các bạn sẽ mở email chúng ta vừa nhập vào ha. Rồi sau đó các bạn sẽ mở email được gửi từ Naga Kingdom này. Có tiêu đề là please confirm your email to join Europe event nha. Các bạn nhấn vào verify now để xác nhận này. Ok, như vậy là mình hoàn thành xong 4 bước. Tiếp theo bước thứ 5 là chúng ta sẽ hành tham gia vào Discord của dự án nha. Các bạn nhấn vào Discord group này. Kế tiếp chọn Open để mở ha. Chọn chấp nhận lời mời này. Ok, như vậy là mình đã tham gia nhóm Discord thành công. Tiếp theo mình sẽ quay trở lại này và tiến hành nhập username tên của dùng Discord nha. Các bạn quan sát góc bên trái dưới cùng này, các bạn bấm chọn vào này. Sau đó quay trở lại và dán username tên người dùng của mình vào ha. Tiếp theo nữa là bước thứ sau chúng ta sẽ tiến hành like thích fanpage. Cũng nhà sau đó chúng ta sẽ nhập đường link trang cá nhân Facebook của chúng ta nha. Các bạn nhấn vào Facebook fanpage này. Nhấn vừa để mở này. Rồi ở đây chúng ta sẽ like thích fanpage này. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ bài đăng này nhá. Sau đó chúng ta sẽ like thích bài đăng này, sau đó chia sẻ bài đăng này nhá nhấn vào chia sẻ ngay công khai này rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy đường link trang cá nhân Facebook của chúng ta này bôi len này sao chép ha quay trở lại dán vào đây này nhấn enter để gửi này rồi bước thứ bảy chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter cũng như retweet bài đăng được ghim và gắn hashtag là Laga Kingdom. Ok mình sẽ bôi đen này. Rồi sao chép ha. Nhấn vào Twitter này. chọn open để mở này. Kế tiếp nhấn vào follow theo dõi ha. Kéo xuống này đó like thích thả tin bài đăng này nhấn biểu tượng này để tiến hành tweet này kế tiếp nhấn vào copy tha dán hashtag vào này kéo xuống này nhấn vào tweet này ok sau đó quay trở lại này. và dán đường link profile hồ sơ cá nhân twitter của chúng ta vậy làm sao chúng ta có thể lấy đường link profile hồ sơ trang cá nhân twitter của chúng ta các bạn nhấn vào profile tức là hồ sơ này sau đó các bạn quan sát này đây chính là đường link trang cá nhân tài khoản twitter của chúng ta nhé bôi đen này sao chép này quay trở lại dám vào đây và nhấn enter để gửi này Ok, tiếp theo nữa nhiệm vụ thứ 8 chúng ta sẽ thế này, tham gia và chia sẻ Naga Kingdom trên Reddit nha và gắn hashtag là Naga Kingdom này. Ok, các bạn nhấn vào Reddit này, nhấn Open để mở này. Kế tiếp nhấn vào Join ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chia sẻ bài năng được ghi này, này. Các bạn nhấn vào Share này, nhấn vào Crop Post nha. Kế tiếp các bạn sẽ chọn nơi chúng ta chia sẻ này. Rồi sau đó các bạn nhấn vào post để đăng nha. Ok như vậy mình đã chia sẻ trên Reddit thành công. Tiếp theo các bạn quay trở lại này. Và dán đường link profile Reddit nha. Rồi vậy làm sao chúng ta có thể lấy đường link profile Reddit của chúng ta? Các bạn nhấn vào đây này. Sau đó nhấn vào profile ha. Thì ok đây chính là đường link profile trang cá nhân hồ sơ Reddit của mình. Mình sẽ bôi đen này, sau đó sao chép này. Rồi quay trở lại và dán vào đây này. Mình enter để gửi này. Ok, tiếp theo nữa chúng ta sẽ tiến hành subscribe đăng ký kênh YouTube Naga Kingdom. Cú nhảy nhập đường link kênh YouTube mà chúng ta subscribe đăng ký. Các bạn nhấn vào YouTube này, chọn Open để mở. Sau đó nhấn vào subscribe đăng ký ở góc bên phải nhá. Rồi sau đó các bạn nhấn biểu tượng avatar này. Kế tiếp nhấn vào kênh của bạn này. Ok, đây chính là đường link kênh YouTube của mình, mình đen này. Sau đó sao chép này. Quay trở lại dán vào đây này, nhấn enter để gửi này. Tiếp theo nữa nhiệm vụ thứ 10 là chúng ta sẽ tiến hành quay một video mà chúng ta đang chơi một phiên bản miễn phí của Laga Kingdom sau đó tải lên kênh youtube với tiêu đề là Laga Kingdom thì nhiệm vụ này là option tức là tùy chọn các bạn có thể bỏ qua được ha các bạn nhấn vào skip zip này Ok như vậy mình đã hoàn thành xong 10 nhiệm vụ rồi bước tiếp theo chúng